cũng như cấu trúc của những bài trước để xây dựng nên được cấu tạo của bài văn miêu tả con vật. Chúng ta cũng sẽ lấy ví dụ từ các bài văn mà các tác giả đã viết. Học tập tác giả thì từ đó ta rút ra được cấu tạo của bài văn như thế nào. Và hôm nay cô giới thiệu với các con phần miêu tả về chú gà trống qua bài Chú gà trống nhà tôi. Con nghe cô đọc bài này nhé còn đang chập chờn mơ màng trong giấc ngủ thì chợt nghe tiếng gáy rõ rạc vang lên ơ ơ ơ ơ thế là tôi tỉnh giấc và biết ngay chú gà trống nhà mình đã lên tiếng gọi mọi người trở dậy chồng chú thật oai vệ như một lực sĩ sắp bước lên võ đài chú khoác trên mình một màu áo đỏ tía đan xen với màu xanh biếc hoặc lốm đốm trắng chạy dọc theo đôi cánh và trên cái đuôi ngất ngược. Trông chú thật là đỏm dáng vô cùng. Cứ nhìn cái màu của chú, tôi lại có cảm tưởng như chú đang đội cái mũ đỏ rực rỡ, tươi tắn. Đôi mắt của chú nửa như ti hí, nửa như mơ màng. Nhưng nhìn kỹ, tôi mới rõ đôi mắt ấy thật liến láu. Những lúc chú bới được mồi sao tôi thấy đôi mắt ấy nó lạnh sực đến thế nó long lanh lấp lánh như được gắn những con đom đóm đang lập lòe phát sáng cặp mỏ của chú huy vàng và bóng làm sao nó hơi khoằm một chút nhưng không sao vì chú mổ thức ăn thì chẳng mấy con gà nào cùng tuổi bì được đôi giò chú vững chắc mạnh mẽ có cựa sắc nhọn như đầu chiếc đinh trên đôi bắp chân mập mạp. Chồng chú thật già dáng con nhà võ.